vn Hey yo và hello xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HR Karen Yes và ok các bạn ơi trước khi xem video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và một nút subscribe và các bạn cũng đừng quên lắp cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi và mọi người cũng đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội khác nữa của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok nữa của mình ngoài ra hiện tại là Hero Team bọn mình đang có một cái shop bạc kim cương thương cực kỳ uy tín luôn đó chính là Hero Team mm vn cho nên đó là nếu mà bạn nào mà kiểu muốn gọi là quay kim cương uy tín giá rẻ thì anh em đừng quên truy cập vào shop Hero Team nha ok anh em ơi thì ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến với một video Free Fire rồi đây nhưng mà hôm nay à, được cái là có mặt của mình ở đây nữa các bạn à Thực ra đó là tôi cũng có hay đọc bình luận của các bạn và thực sự là các bạn gọi là yêu cầu mình là anh Kai ơi anh hãy quay mặt của anh đi anh Kai ơi anh hãy gọi là show mặt của anh đi tại vì mặt anh đẹp trai quá tôi biết là tôi đẹp trai như trai Hàn Quốc mà <laughs> Nhưng mà thôi các bạn à, chúng ta bỏ qua chuyện đó đi Cái đó là mình nổ thôi chứ còn ai bình luận thế thì mình không biết Cái gì mà mắc ối vậy bà Mumi cái gì mà mắc ối vậy Ok anh em ơi thì ngày hôm nay á tôi đã quay trở lại đến với một video Free Fire rồi đây Và hôm nay mình sẽ đến với một video đó chính là hướng dẫn cho núp Mimi trở thành pro nha Thì nếu mà các bạn cũng đã biết á là Mimi vừa mới tập chơi Free Fire cách đây khoảng một hay là hai tuần thôi Cho nên á là bả chơi rất là gà luôn mọi người à Vì thế á, là hôm nay mình đã quyết định rủ Mimi vô đây để có thể gọi là training cho Mimi một cái khóa chơi Free Fire Pro hơn Rủ tôi vô đây ăn hiếp tôi thì có ai đó hiếp bà bà nội trời đất ơi tôi là tôi không bao giờ ăn hiếp những người mà mới chơi các bạn à nói chung ấy là mimi chơi rất là nước và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bà một cách chơi pro và thật là tôi chơi cũng không pro lắm các bạn à ok à, nói chung là thôi bỏ qua đi ha ok còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta sẽ vào ngay tự chiến để có thể gọi là challenge cho mimi cách để có thể trở thành một pro nha let's go Ok mọi người ơi Và trước khi á, mà mình vô cái trận tự chiến mà mình chơi Thì mình sẽ gọi là vô ờ, à, Tính ra đây cũng là tự chiến mà ta Ê, tính ra tôi có thể gũ bá vô gọi là phòng huấn luyện mà anh em Tại sao tôi phải tốn một cái thẻ vàng để ngủ bá vô đây vậy trời Thiệt tình luôn á Tại sao tôi phải tốn một cái thời gian để rủ bà vô đây Và sau đó là chơi tự chiến vậy Ok nói chung là thôi không sao Dù sao thì uh, mình cũng uh, nhiều lắm các bạn Mình giàu thẻ vàng lắm Mình cũng nhiều thẻ đỏ lắm Cho nên là giảm ba mấy cái thẻ vàng này một hai thẻ tốn như mình đâu Ê từ từ từ từ từ từ từ từ Ok Mimi bây giờ bà đừng có bắn tôi nha Ok các bạn ơi lần đầu cái gì vậy chị hai Cái gì mà chị hai mới vô mà chị hai đã xả súng rồi à, Mà tôi lưu ý với lại anh em nha Đây chỉ là những cái gọi là kỹ năng cơ bản và kỹ năng cá nhân của tôi thôi Có thể là anh em sẽ chơi pro hơn Hoặc cũng có thể là anh em sẽ chơi noob hơn Và cho nên là anh em đừng có chửi tôi là Thằng cái giòn này mày chơi ngu mày, mày cứ thích chị người khác Anh em nói thế là mất quan điểm với nho Ok Mimi bây giờ á là mấy cái nút bình thường ở trong Free Fire là tôi nghĩ là bà cũng đã biết chơi đúng không? Đấy những cái nút mà đi lại đi lại bà thử di chuyển cho tôi coi coi. Rồi, cũng nói chung là cũng biết di chuyển rồi Và quan trọng nhất á, là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bà cách để có thể gọi là vừa chạy mà vừa bắn nha Tại vì các bạn biết sao không Hội chị em ở trong team hero á Gặp một cái vấn đề rất là lớn Đó chính là hội chị em bắn á, thì hội chị em không có thể chạy được Mà anh em biết mà cái con game Free Fire này chúng ta ấy da, da. Cái con game Free Fire này á là chúng ta phải gọi là di chuyển liên tục luôn các bạn à Đấy mình này Bây giờ nha Mimi bà nhìn tôi nè tôi sẽ vừa gọi là di chuyển và tôi vừa bắn luôn này đấy mình sẽ ấn nút xíu để mình chạy vào sau đó mình sẽ bắn một cái sau đó mình lại tiếp tục chạy nè các bạn đó mình bắn một cái là mình lại bị tiếp tục chạy tại vì là các bạn biết sao không mình chơi ở trên giả lập ấy cho nên nó là đôi lúc nó sẽ bị um, uh, cấn nút á cho nên là mình rất là khó để làm được cái việc này luôn cho nên là điều đầu tiên để có thể chơi free fire đó chính là phải vừa gọi là kiểm soát được gọi là cái độ bắn của mình và kiểm soát được cái uh, cái lực chạy đấy anh em thấy không tôi gọi là dù như giờ tôi bắn cái nhưng tôi vẫn có thể chạy ấy da lộn cái này lộn nha đấy tôi bắn cái nhưng mà tôi vẫn có ờ, lại các bạn ờ à, nói chung là kỹ năng là như thế nói chung là lý thuyết còn là như thế còn uh, thực hành thì tôi không biết làm sao hết nhưng mà nói chung là anh em biết mà lý thuyết thì ai cũng nói hay lắm nhưng mà thực hành thì <laughs> đấy nói chung là bà hiểu cho mimi đấy lần đầu tiên á khi mà vô free fire á là cái cái mà tôi học đầu tiên á anh em đó chính là vừa chạy và vừa bắn các bạn à Tại vì là mình thường thì mình chơi tự chiến hay là đảo sinh tồn gì đó là địch nó ở khắp hơi luôn cho nên là mình tập cái này trước. Bây giờ để mình ra mình cho Mimi bắn thử cái nha. Đấy, một tí nữa tôi sẽ chỉ gọi là Mimi cách hết sọt các bạn à. Thật ra là mình cũng không phải là một người headshot quá hay Nhưng mà mình biết được cái cách để headshot anh em hiểu không Cho nên là, là tôi vẫn có thể chỉ được chứ anh em đừng chỉ tôi buồn <laughs> Tôi buồn lắm <laughs> Ok mi mi rồi Đây đây rồi đây rồi Bây giờ á bà thử vợ là vừa chạy mà vừa bắn này Đấy bây giờ tôi sẽ đứng đây để cho bà bắn nè Sao bà chạy luôn rồi đó các bạn thấy không các bạn để ý không là thường nó sẽ bị cấn lại một chút á các bạn thấy không đó đó đó thường là sẽ bị cấn lại một chút đấy chạy Ui rồi ôi Nói chung là thế này là hỏng rồi Thế này là hỏng rồi Bà phải vừa chạy Bà phải vừa chạy mà vừa bắn luôn Đấy Nói chung là cái này cũng hơi khó các bạn ạ à. Thực sự là hơi khó Tại vì là ban đầu á mình vô ờ, Free Fire mình chơi á Mình cũng kiểu di chuyển như là một con boss vậy đó Chứ mình cũng không có biết di chuyển nữa Này các bạn nhìn nè Mình có thể bắn cái đúng không Nhưng mình có thể chạy lại liền rồi Đấy Bắn bắn bắn, bắn. Nhưng mà có thể chạy luôn chứ thường á là mình chơi trên điện thoại hay là mình chơi trên máy tính á nó cũng sẽ bị cấn nút á rất là khó luôn Đấy, ok đấy là bài học đầu tiên nha đến với bài học tiếp theo đó chính là tôi sẽ chỉ cho bà cách để headshot đấy đòi bà mimi rồi đấy ok bây giờ bà nhìn tôi nha khi mà bà bắn á là bà chỉ gọi là xả được cái đạn tầm một chút chút như thế này thôi nè mình nghĩ là cái này là chắc là cái điều mà ai cũng biết ha Bây giờ bà nhìn tôi nè Khi mà các bạn bắn á Các bạn không được giữ một cái nút gọi là uh, spam Nút bắn liên tục Tại vì nếu mà khi các bạn spam á Thì cái này nè các bạn nhìn cái hồng tâm của mình nè à. Đấy các bạn thấy không Cái hồng tâm của các bạn chắc chắn là nó sẽ bị rộng ra Và điều đó khiến cho các bạn mất phương hướng Không thể nào bắn đối thủ được Cho nên đó là thường tôi chỉ bắn khoảng uh, mười mấy viên thôi Cái sau đó là tôi mới bắn tiếp Đó bắn mười mấy viên rồi sau đó mới bắn tiếp Chứ không có giữ liên tục Đấy bà hiểu không Mimi cho nên á là khi mà bây giờ bà bắn địch á bà chỉ được bắn khoảng 10 viên thôi mười mấy viên thôi sau đó là mới bắn tiếp chứ không có được giữ cái hồng tâm tại vì nếu mà giữ hồng tâm như thế này thì nó sẽ bị to ra và mình sẽ rất là phí đạn luôn á anh em <laughs> tôi tôi bắn sao tôi bắn sao bà bà hồi máu luôn các bạn ơi và tiếp theo nữa đó chính là cách headshot nè bây giờ bà đứng yên nha headshot chỉ đơn giản á, là bà bắn nhưng mà bà chỉ lên trời thôi đấy nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà không phải ai cũng làm được đâu nha đây đây tôi làm cho bà coi nè Đấy anh em Headshot Đỉnh không các bạn Quá là đỉnh luôn Bây giờ mình sẽ cho Mimi ra ngoài để thử à, hết sọt mình cả nha Dạo này anh em tôi đang gọi là thử tập hết sọt bằng cái cây DZS này um, Mình có đọc đúng tiếng Anh không ta nhưng mà thôi kể luôn đi Miễn sao mình đọc tiếng Anh thuế là chuẩn lắm rồi Tôi nói thật với anh em tôi đọc tiếng Anh thế là tôi đọc chuẩn lắm luôn đấy Ok kệ nha Bây giờ tôi sẽ cho bà test thử gọi là headshot tôi nha Bà chỉ cần nhắm à, chuẩn vào đầu tôi là được mình đang bây giờ mình mới để ý là mình đang cầm hai cái cây mà mb 40 luôn các bạn đấy bây giờ đấy bây giờ mình chỉ cần nhắm chuẩn lên đầu thôi chuẩn lên chuẩn lên lên đầu lên đầu bắn nhá ui bắn vào thân thế này đấy bà chỉ cần nhắm lên đầu thôi bà nhắm lên đầu tôi bà bắn một một một nhát thôi là cũng đi rồi đấy các bạn thấy không hết sọt đó nếu mà hết sọt thật ra là nó có rất là nhiều loại headshot nha các bạn nếu mà bạn nào mà kiểu chơi theo kiểu gọi là headshot nâng cao á thì các bạn sẽ gọi là kiểu gọi là nè các bạn nhìn nè không người ta có thể bắn từ xa mà người ta chỉ lên trời cái là vô đầu luôn và cũng có nhiều người á họ chơi headshot bằng cách gọi là sử dụng mấy cái uh, cử động này nè các bạn tôi thề với anh em luôn á là những người họ sử dụng những cái cái emoji như thế này để họ họ headshot là thật sự nó quá là đỉnh luôn mà cái trình đó là chắc chắn là mình chưa thể nào mà tới được các bạn cho nên là mình chỉ có thể gọi là cố gắng nhắm chuẩn vào đầu nhất có thể thôi No Ghê Ghê Được Tôi giờ cái pha đó là tôi chạy luôn nha mọi người pha đó là tôi chạy mà bà vẫn hết shot được luôn được ok nói chung là đó là những cái cơ bản nhất để có thể gọi là chơi được uh, free fire và mình cũng xin lưu ý luôn với các bạn đó chính là những cái kỹ năng đó là những cái kỹ năng gọi là cá nhân của mình thôi mà mình biết được thôi chứ không phải là ai cũng phải cần phải học như vậy mới chơi free fire được ok bây giờ á chúng ta cùng nhau vô một cái trận tử chiến thật sự để có thể gọi là bắn nó nào let's go A few moments later. Ok anh em ơi, sau một khóa training của tôi đó thì bây giờ tôi đã dẫn bà vô gọi là đấu trường tử chiến cái nè. Xin giới thiệu với bà, hôm trước đó là tôi chỉ dẫn bà chơi gọi là đảo sinh tồn thôi, chơi chạy bo thôi. Còn lần này chúng ta sẽ chơi tử chiến nha anh em thật ra là hồi nãy giờ tôi lý thuyết vậy thôi các bạn ơi chứ thực ra là mình cũng bắn gà lắm anh em nói chung lý thuyết là các bạn nói hay lắm các bạn nhưng mà vô thực hành thì các bạn ờ, chơi hay hay không thì mình không biết đấy nhưng mà nói chung là uh, như thế hy vọng á là mimi sẽ gọi là chơi oh my god cái gì mà hai lần luôn vậy ồ oh, mimi đã hạ gục được ờ, à, à đâu mimi đã bị hạ gục mới đúng tôi tưởng rất mà mimi bá hạ gục được người ui vô vô vô vô vô Oh my god, pha đó lỗi quá các bạn ơi Pha đó lỗi quá à. Oh my god, thề luôn đấy Pha đó đúng lỗi luôn, nhưng mà thôi không sao Trận này của chúng ta vẫn chiến thắng các bạn à Đến với gọi là trận thứ hai đây nha Đấy. Mimi á, thì chắc là cũng gọi là lần đầu chơi cái tự chiến này cho nên là vẫn còn khấm nấm tí nhưng mà thôi bà yên tâm đi. Chơi cái này nó rất là nhanh luôn, chơi cái này rất là nhanh luôn và bắn nó cũng gọi là nếu mà thường á các bạn thường là người ta luyện tập người ta sẽ vô uh, uh, cái phòng huấn luyện đúng không nhưng mà nếu mà mình muốn luyện tập một cái khẩu súng hay là một cái thứ gì đó thì mình sẽ thường vô tự chiến để mình chơi tại vì là ờ, đối với mình thì tự chiến nó chơi nó khốc liệt hơn thì mình luyện tập nó sẽ nhanh lên tay hơn anh em à ok ok cẩn thận nha mimi cẩn thận nha tôi sẽ đi bên dưới các bạn à tôi đi bên dưới tôi coi à à ở đâu ở đâu bạn ơi khoan dừng khoảng chừng là hai giây để chơi mấy thằng bắt lén này trời ơi tụi bay sao chơi tụi bay chơi bắt lén vậy trời ơi cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận mimi hay mimi ơi ê ê mấy ba hình như là hình như nãy giờ tôi chưa giết được ai luôn ba luôn à, mình nói là các bạn à những gì mà mình à, challenge cho bà mimi nó chỉ là lý thuyết thôi trời ơi thằng nào quýnh đâu vậy trời ơi ôi ôi bạn ơi Ôi bạn ơi Thề luôn đấy Xong luôn rồi anh em ơi Giờ tôi và Mimi ấy bị mất kẹt cái đây luôn rồi Xin lỗi <laughs> Cái gì đâu mà xin lỗi trời ơi Cứu tôi Cứu tôi Cứu tôi đi Nó bên trên kìa người anh em Để tôi theo dõi đồng đội nha Ui Đồng đội toan rồi Đồng đội cũng đi rồi Còn một người thôi Bên phải bên phải bạn ơi oh. Ờ, thật sự là trận này cũng chơi hơi lỗi các bạn à Thật sự là trận này mình chơi hơi lỗi một tí Nhưng mà thôi không sao Nếu hôm nay chúng ta sai thì ngày mai chúng ta làm lại Đâu có gì mà đâu mà xoắn đúng không anh em Đấy, Ok làm lại thôi nào trận hồi nãy đúng là mình chơi hơi lỗi thì các bạn à mình chơi đúng lỗi luôn đấy tại vì á là mình à, không thứ nhất là không có hỗ trợ đồng đội và thứ hai nữa là mình không có quan sát xung quanh map nữa cho nên là mình bị uh, địch nó nó móc từ đằng sau có một cái điểm có lợi ở trong cái map này á là mình ở trên cao các bạn à nhưng mà mình cũng không nghĩ là nó có lợi lắm tại vì là bên kia sẽ có được à đây rồi ấy à người anh em người anh em à một thằng hồi máu đã hồi máu đã hồi máu đã à nếu mà anh em mà nào mình đang thắc mắc là cái bộ này tôi đang mặc là ở đâu á thì đang tôi vừa mới quay ở trong vòng ờ, quay máu nha anh em bạn à anh bạn à anh bạn làm gì cái đây vậy anh bạn anh bạn chơi như thế này là không được rồi nhá anh bạn chơi móc như thế này là không được rồi như team mình có một người áp ca rồi anh em ơi ok bây giờ team nó hình như là chỉ còn một hay hai thằng thôi nên mình là mình qua mình công luôn nha qua công luôn qua công luôn qua công luôn ui à, ok win hay quá hay quá mimi ơi điện điện điện điện điện ok các bạn ơi trận này thì bây giờ mình mới bắt đầu đủ tiền để mình mua giáp nè anh em đấy mua cái giáp vô người ta nói vô mua cái giáp vô nhìn nó y tính thật sự luôn các bạn nãy Ok Bà nhớ mua giáp nha Mimi ơi Bà nhớ mua giáp nha Ở trong đây của chúng ta nó sẽ có uh, Giáp 3 và mũ 2 ấy Cho nên là chúng ta đừng quên gọi là hãy mua giáp Mình đang có hai cây súng các bạn à Một cây là MP5 với lại là UMP Cái gì mà ai cứ xin lỗi bà vậy <laughs> Cái gì Ủa bà Mimi bà xin lỗi hay sao vậy Cái gì mà xin lỗi hoài trời Ok tới luôn anh em ơi Tới luôn tới luôn Bên mình hình như là có một thanh niên áp cao rồi các bạn à Thật sự luôn ấy, cây vải nồi luôn ấy chơi game AFK tôi thề với anh em rồi tôi ghét nhất là chơi game AFK luôn đấy à thật ra hồi trước tôi cũng có AFK một vài lần nhắm mà nhắm mà từ từ từ tôi phải lên tôi giết thanh niên này luôn cay quá headshot luôn các bạn ơi đây rồi đây rồi đây rồi tôi thấy người bên phải rồi mimi có đợt ui mimi bị ngục rồi wow mimi giết được người luôn nha các bạn ơi một đứa nó đang đứng móc trên đây nè còn một đứa bên đây nữa hay quá bạn ơi Wow Tính ra là Mimi cũng giết được người luôn á nha anh em Chứ không phải là bà Mimi bà phế đâu nha Được đấy Nhưng mà trận này của mình là e, uh, ờ, MVP rồi Ok Trận này tôi sẽ chơi gọi là MB40 các bạn à Nếu mà anh em nào mà không biết á là trong Free Fire là tôi là yêu thích nhất cái khẩu gọi là MB40 này luôn đấy Ui Chơi lục luôn à Vãi Ok mình sẽ mua cây lục luôn để mình test Mimi chơi lục luôn các bạn ơi Man Cái cây mà B40 này hạn chế cái đó chính là mình không có thể nào mà bắn quá xa được à, <laughs> Mày móc à Mày móc hả con trai tobi không tình yêu <laughs> Đâu rồi bạn ơi Anh bạn à Có đứa trong đây bạn à Anh bạn ơi Anh bạn đừng núp nữa anh bạn Ok một đứa chết nữa Còn một người bên đây thôi các bạn ơi Cố lên chết ta cần win rồi Anh bạn à Anh bạn à Ây da tôi đang Anh bạn à Ui không hết sao được các bạn ơi còn một đứa nữa, còn một đứa nữa, còn một đứa nữa Một đứa nữa đâu ta? Chắc là đang nấp ở đâu đó rồi Anh bạn à, ra đây đi anh bạn Không có nấp được đâu Ui, có đời, có đời, có đời Tôi tới đây, tôi tới đây Mimi ơi Tôi tới đây, tôi tới đây Wow, hay Woo, buja Ôi Được của nó nghe mày Wow được ấy, xịn ấy Nói chung là Mimi chơi cũng xịn ấy Đâu, ok các bạn ơi Để coi là trong cái trận đấu lần này là Mimi giết được bao nhiêu mạng nha Đấy, tôi là tất nhiên là tôi mới giết được nhiều mạng nhất rồi Để coi, bà Mimi giết được nhiêu mạng đây 5 mạng luôn Wow Giết được 5 mạng luôn nha